fine. por aquí tengo más cho anh đi, nhiêu giờ em lại bỏ đi dẹp cho anh bao nhiêu niềm đau giờ em mau rời bỏ anh xa anh quên mặt đằng lẽ quên mau